sau đó ta đâm kim vào chân móc thứ 11 và móc vào đây cho mình một họa tiết sò thì cái họa tiết sò của mình sẽ bao gồm hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc nè tiếp tục mũi kép đơn thứ hai vào chân móc thứ 11 khi được hai mũi kép đơn vào chân thứ 11 thì tiếp tục móc lên hai mũi móc xích 1 2 và tiếp tục móc vào cho mình chân thứ 11 hai mũi kép đơn nữa Sau khi đã tạo ra được một họa tiết giò như thế này rồi thì tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình vào 11 chân móc ở phía dưới nè. Ta sẽ bỏ qua cái chân móc thứ 10 và các bạn móc cho mình vào cái chân móc thứ 9 nha. Đây, bỏ qua chân móc bên này và móc vào chân thứ 9 một mũi kép đơn. Sau khi đã được một mũi kép đơn rồi, tiếp tục bỏ qua chân móc tiếp theo, chân móc bên cạnh này và móc vào chân kế tiếp cho mình một họa tiết sò gồm có hai mũi kép đơn kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai sau đó móc lên hai mũi móc xích và tương tự móc tiếp vào đó hai mũi kép đơn nữa để ta hoàn tất họa tiết sò một và hai ta được thêm họa tiết sò thứ hai nè khi được họa tiết sò rồi bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn thì ở đây mình sẽ móc xen kẽ ha khi được mũi kép đơn rồi thì tiếp tục bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một họa tiết sò nè và họa tiết sò của mình cũng gồm hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc khi được hai mũi kép đơn rồi tiếp tục lên hai mũi móc xích và móc tiếp vào đó hai mũi kép đơn nữa ta được họa tiết sò thứ ba ha tiếp tục ở chân móc cuối cùng hai chân móc cuối cùng này ta sẽ bỏ qua chân kế cuối và móc vào chân cuối cùng một mũi kép đơn như vậy là hàng móc của mình vừa hoàn tất ta sẽ có mũi kép đơn xen kẽ là mũi sò sau đó là mũi kép đơn và mũi sò mũi kép đơn mũi sò và kết thúc là mũi kép đơn ha và các cái khoảng cách ở phía dưới nó sẽ cách nhau là một mũi móc xích nè giữa họa tiết sò và mũi kép đơn nó sẽ cách nhau là một mũi móc xích nha và để tăng size cho mẫu này các bạn có thể tăng cho mình họa tiết sò xen kẽ với mũi kép đơn nè tức là từ họa tiết sò cho đến cái mũi kép đơn của mình nó sẽ cách nhau là bốn mũi xích ở phía dưới khi tăng các bạn sẽ tăng cho mình xích đầu lên 4 mũi hoặc 8 mũi hoặc nhiều hơn nữa tùy vào cái phần ờ, bề ngang của khăn quàng cổ mà các bạn mong muốn ha và cái số mũi tăng của mình nó sẽ là bội số chia hết cho 4 để móc tiếp hàng móc thứ hai các bạn tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích 2 và 3 ta quay ngược đầu móc lại thì ba mũi móc xích mà mình gây nên này nè ta sẽ tính là một thân chân móc ha ta sẽ di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò kế bên nè chính giữa của họa tiết sò kế bên mà ta gặp là hai mũi móc xích ở đây nè thì cái khoảng trống này các bạn sẽ móc cho mình vào đây một họa tiết sò và họa tiết sò của mình cũng tương tự như họa tiết sò ở phía dưới gồm hai mũi kép đơn kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai từ đây móc lên hai mũi móc xích và tiếp tục móc vào đó hai mũi kép đơn nữa một và hai như vậy là ta được một họa tiết sò đầu tiên và thẳng hàng với họa tiết sò phía dưới ha tiếp tục di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn lẻ ở phía bên này nè móc và mình vào cái chân móc này một mũi kép đơn sau đó tương tự di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò kế bên là cái khoảng trống này và móc vào đây cho mình một họa tiết sò ha họa tiết sò cũng tương tự như họa tiết sò mà ta vừa móc gồm hai mũi kép đơn một hai sau đó móc lên hai mũi móc xích và tiếp tục móc vào cái khoảng trống ta vừa móc hai mũi kép đơn nữa kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai ta được họa tiết so thứ hai cho hàng móc thứ hai nè và nó sẽ thẳng hàng với họa tiết so thứ hai của hàng phía dưới ha di chuyển kim đến chân móc của cái mũi kép đơn lẻ ở đây và móc vào đây một mũi kép đơn khi đã được mũi kép đơn rồi tiếp tục di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò kế tiếp á là cái họa tiết sò cuối cùng của hàng móc phía dưới và cũng móc vào đây cho mình một họa tiết sò tương tự kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai móc lên hai mũi móc xích tiếp tục móc vào đó hai mũi kép đơn nữa một và hai thì ta có được ba họa tiết sò xen kẽ với mũi kép đơn nè và để kết thúc cái họa tiết sò cuối cùng này ở bốn mũi móc xích mà ta gây nên nè đầu tiên á thì cái mũi móc xích đầu tiên là khoảng cách giữa cái mũi kép đơn và cái mũi họa tiết sò ha tương tự như cái mũi đầu tiên ở đây nè thì các bạn sẽ lấy cho mình 3 mũi móc xích và ta sẽ đâm kim vào cái chân móc xích cuối cùng ở phía bên này nè đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi kép đơn đây sẽ là cái chân móc cuối cùng của bốn mũi móc xích nè đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi kép đơn ha sau đó móc lên 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại thì ba mũi xích này nó sẽ tương đương với một thân chân móc của mũi kép đơn nha ở đây ta sẽ có một mũi thôi nè các bạn tiến hành quay ngược đầu móc lại thì lúc này cái bề rộng của khăn quàng cổ của mình nó sẽ có cái độ rộng như thế này ha đây có các cái họa tiết sò xen kẽ với mũi kép đơn khi đã móc lên được 3 mũi móc xích tạo một thân chân móc thì di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò kế bên móc vào đây cho mình một họa tiết sò hai mũi kép đơn sau đó lên hai mũi móc xích và tiếp tục hai mũi kép đơn nữa tương tự di chuyển kim đến chân kế bên là cái chân móc của mũi kép đơn lẻ phía dưới và móc vào đây một mũi kép đơn khi được mũi kép đơn rồi tiếp tục di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò kế bên móc vào đây một họa tiết sò hai mũi kép đơn sau đó lên hai xích tiếp tục hai mũi kép đơn nữa được họa tiết sò rồi di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn lẻ phía dưới và móc vào đây một mũi kép đơn tương tự được mũi kép đơn rồi di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò này móc vào đây một họa tiết sò Tiếp tục được họa tiết sò rồi ở ba mũi móc xích mà ta gây nên đầu tiên của hàng móc phía dưới. Đâm kim vào chân móc thứ ba và móc vào đây một mũi kép đơn. Từ đây móc lên ba mũi móc xích. Thì ở hàng móc phía dưới nè, ta gây nên là 11 mũi móc xích ha. Tính luôn mũi móc xích thứ nhất của bốn mũi móc xích ta gây nên tiếp theo là 12 mũi nè. Thì ta sẽ gây nên được ba họa tiết sò xen kẽ với bốn mũi kép đơn 32 mũi móc ở phía dưới sẽ là bộ số chia hết cho 4 ha các hàng móc kế tiếp thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như hàng móc mà mình vừa móc ở đây nè móc thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi cái độ dài của khăn quàng cổ vừa ôm sát cái phần cổ của bé thì các bạn ngưng nha và các cái hàng móc cũng làm tương tự cho mình gây nên ba mũi xích đầu tiên sẽ là một thân chân móc sau đó di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò kế bên móc vào đây một họa tiết sò tương tự gồm hai mũi kép đơn sau đó lên hai xích và tiếp tục móc hai mũi kép đơn nữa tiếp tục di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn lẻ phía dưới móc vào một mũi kép đơn sau đó làm tương tự cho các hàng móc còn lại ha ở cuối cùng các bạn cũng móc cho mình vào chân móc thứ ba của ba mũi móc xích nè móc vào đó một mũi kép đơn và làm tương tự cho các hàng móc còn lại cho đến khi đạt được độ dài ha ở đây mình đã móc lên thêm được nhiều hàng móc đều nhau rồi nè và lúc này chiều dài của khăn quàng cổ nó đã vừa ôm sát đến phần cổ của bé thì bây giờ mình sẽ tiến hành giảm mũi và tạo cài nút cũng như là họa tiết giọt nước ở phía dưới nha và để giảm mũi cho đầu móc mà ta vừa móc nè ở đây mình có 12 mũi móc để tạo nên cái phần họa tiết sò tính luôn cả mũi móc xích thứ nhất của bốn mũi móc xích ha thì ở đây mình có 12 mũi móc nè bây giờ mình sẽ giảm cái hàng móc này còn 12 mũi móc móc lên cho mình hai mũi móc xích 1 2 sau đó đâm kim vào chính giữa của họa tiết sò kế bên móc vào đây 3 mũi kép đơn liên tiếp với nhau kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba khi được 3 mũi kép đơn rồi, tiếp tục di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn lẻ ở đây. Chân móc này các bạn móc cho mình một mũi kép đơn. Như vậy là ta được 4 mũi móc. Di chuyển kim đến chính giữa này và móc vào đây 3 mũi kép đơn. 1 2 và 3. Như vậy là ta vừa móc được 7 mũi móc nè tiếp tục mũi móc thứ 8 sẽ móc cho mình vào cái chân móc của mũi kép đơn lẻ ở đây móc vào đây một mũi kép đơn sau đó di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết so cuối cùng móc tiếp vào đó 3 mũi kép đơn 2 và 3 ở cái chân móc cuối cùng cũng móc cho mình vào cái chân móc mũi móc xích thứ ba móc vào đó một mũi kép đơn như vậy là hàng móc này mình để giảm lại còn được 12 mũi móc bây giờ mình sẽ tạo cái khoảng trống để cài nút ha móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ở hàng móc tiếp theo này mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nhưng lưu ý ta sẽ giảm mũi ở đầu và cuối ha bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi móc đơn sau đó các chân móc còn lại mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc mũi móc đơn thứ ba tiếp tục móc đơn thứ tư mũi móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy mũi móc đơn thứ 8 mũi móc đơn thứ 9 khi được chín mũi móc đơn liên tiếp với nhau ở cái chân móc cuối cùng này nè hai cái chân móc cuối cùng của chân móc 11 và 12 ở hàng phía trên á ta sẽ tiến hành chụm lại thành một chân các bạn đâm kim cho mình vào chân kế cuối sau đó kéo lên tiếp tục đâm kim vào chân cuối cùng và cũng kéo lên khi trên kim được 3 mũi móc như thế này thì kéo lên qua hết chân móc trên kim như vậy là hàng móc này mình sẽ có 10 mũi móc 10 mũi móc như thế này hàng móc tiếp theo móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại tùy vào độ to nhỏ của hạt nút mà các bạn chia cho mình cái khoảng cách của khoảng trống này ở đây mình có 10 mũi và cái khoảng cách của cái hạt nút của mình nó sẽ là 4 mũi móc xích thì ba mũi móc xích đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc đây chân đầu tiên móc một mũi móc đơn nè tiếp tục chân thứ hai móc một mũi móc đơn và chân móc thứ ba tương tự móc một mũi móc đơn khi được 3 mũi móc đơn liên tiếp tiếp tục móc lên 4 mũi móc xích để tạo cái khoảng trống ta cài nút ha móc lên cho mình 4 mũi móc xích 1 2 3 và 4 sau đó ta sẽ móc vào ba chân móc cuối cùng nè các bạn sẽ bỏ qua cho mình 4 chân móc 5 chính giữa đây ta sẽ bỏ qua 4 chân móc nằm chính giữa liên tiếp và ba chân cuối cùng móc vào ba chân này mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc tiếp tục mũi thứ ba vào chân cuối cùng thì ta tạo ra được một cái khoảng trống để cài nút nè móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc tiếp theo này mình sẽ tiến hành viền lại cái phần cài nút này ha các bạn sẽ móc cho mình ba chân móc đầu tiên mỗi chân móc sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc đơn thứ nhất cho chân thứ nhất móc đơn thứ hai và móc đơn thứ ba ở bốn mũi móc xích để tạo cái khoảng trống ta cài nút này nè thì các bạn cũng móc cho mình vào cái khoảng trống này bốn mũi móc đơn liên tiếp với nhau ta cũng có thể móc vào chân móc cũng được nha ở đây mình sẽ móc luôn vào cái khoảng trống này móc vào bốn mũi móc đơn móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba và tiếp tục móc đơn thứ tư khi đã được 4 mũi móc đơn cho cái khoảng trống cài nút thì ba chân móc cuối cùng mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc 2 và 3 móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại như vậy là cái khoảng trống cài nút của mình vừa hoàn tất hàng móc tiếp theo mình sẽ tiến hành tạo cái họa tiết giọt nước ở phía dưới nha ta sẽ móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn từ đây móc lên một mũi móc xích để tạo một khoảng trống tiếp tục bỏ qua cho mình cái chân thứ hai và móc vào chân móc thứ ba một mũi móc đơn như vậy là mình vừa tạo ra được cái khoảng trống đầu tiên đây từ cái mũi móc đơn này tiếp tục móc lên 4 mũi móc xích sau đó di chuyển kim cho mình nè bỏ qua bốn chân móc kế tiếp này và móc cho mình vào cái chân móc thứ năm ha móc vào chân móc thứ năm này một mũi móc đơn ta tạo ra được khoảng trống thứ hai nó có cái độ rộng là 4 mũi móc xích nè khoảng trống thứ nhất là một mũi ha thì tiếp tục tạo cái khoảng trống thứ ba tương tự như khoảng trống thứ nhất móc lên một mũi móc xích bỏ qua chân kế bên và móc vào chân móc cuối cùng một mũi móc đơn từ đây lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại khi đã tạo ra được ba khoảng trống ở phía dưới thì khoảng trống đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một họa tiết sò nha khoảng trống thứ hai ta sẽ móc họa tiết giọt nước và khoảng trống thứ ba sẽ là họa tiết sò nè thì cái họa tiết sò đầu tiên của cái hàng móc này nó sẽ tương tự như cái họa tiết sò của hàng móc ở phía dưới á của các cái hàng móc mà mình móc ở phần thân á đây nhưng nó sẽ khác ở cái mũi móc xích chính giữa nha các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái khoảng trống ta chừa ra của một mũi móc xích này nè hai mũi móc xích gây nên là một mũi rồi ha thì tiếp tục móc cho mình vào khoảng trống này một mũi nữa như vậy là ta có hai thân chân móc từ đây móc lên một mũi móc xích sau đó tiếp tục móc vào cái khoảng trống ta vừa móc hai mũi kép đơn nữa như vậy là mình vừa hoàn tất được họa tiết sò đầu tiên nè nó khác họa tiết sò phía dưới là ta sẽ có khoảng cách một mũi móc xích thôi nha ở đây là hai mũi móc xích cho họa tiết sò nè từ đây tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích để tạo khoảng cách của họa tiết sò này với họa tiết giọt nước ở bên trong khi được 3 mũi móc xích rồi di chuyển kim đến cái khoảng trống ta tạo ở đây nè cái khoảng trống to này và móc cho mình vào đây 8 mũi kép đơn liên tiếp với nhau kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu kép đơn thứ bảy và kép đơn thứ 8 khi đã có được 8 mũi kép đơn liên tiếp với nhau để tạo khoảng cách cho họa tiết so cuối cùng cũng gây nên cho mình 3 mũi móc xích tương tự như ba mũi móc xích mà ta gây nên của cái khoảng trống bên này ha thì móc lên cho mình ba mũi móc xích một hai và ba ta sẽ đâm kim vào cái khoảng trống cuối cùng nè cái khoảng trống một mũi móc xích này và móc vào đây cho mình một họa tiết sò họa tiết sò gồm hai mũi kép đơn kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai sau đó lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào đó hai mũi kép đơn nữa 1 và 2 như vậy là hàng móc đầu tiên của họa tiết phía dưới mình vừa hoàn tất như thế này nè để móc tiếp hàng móc tiếp theo các bạn không móc lên một mũi móc xích nha ta quay ngược đầu móc lại và bỏ qua cho mình cái chân móc đầu tiên của họa tiết sò này nè móc vào chân móc thứ hai ta sẽ đâm kim vào chân thứ hai và móc vào đây một mũi dời sau đó tiếp tục di chuyển kim vào chính giữa của họa tiết sò móc tiếp cho mình vào cái khoảng trống này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích tiếp tục móc vào cái khoảng trống ta vừa móc một mũi kép đơn nữa ha để tạo một họa tiết sò nè họa tiết sò đầu tiên của mình tính luôn hai mũi móc xích đầu tiên nha móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào đó hai mũi kép đơn nữa ta hoàn tất được họa tiết sò đầu tiên cho hàng móc thứ hai và nó sẽ nằm chính giữa của họa tiết sò phía trên nha từ đây để tạo khoảng cách cho họa tiết giọt nước thì móc lên 3 mũi móc xích 1 2 và 3 thì cái họa tiết sò của mình nó sẽ cách cái họa tiết giọt nước là 3 mũi móc xích nha di chuyển kim đến 8 chân móc của 8 mũi móc ở phía dưới này nè móc vào chân đầu tiên một mũi kép đơn sau đó móc lên một mũi móc xích tiếp tục đâm kim vào chân kế bên móc một mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn lên một mũi móc xích các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại nha thì 8 cái chân móc này ta sẽ móc được 8 mũi kép đơn ở hàng phía trên và các cái mũi kép đơn của mình nó sẽ cách nhau là mũi móc xích nè làm tương tự cho mình cho đến chân móc thứ 8 mũi kép đơn vào chân kế bên nè tiếp tục lên một xích mũi kép đơn vào chân kế tiếp lên một xích kép đơn vào chân kế bên lên một xích làm tương tự mũi kép đơn vào chân kế tiếp lên một xích và mũi kép đơn vào chân cuối cùng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 di chuyển kim đến chính giữa họa tiết so móc tiếp vào một mũi dời sau đó lên hai mũi móc xích móc vào cái khoảng trống đầu tiên của họa tiết so này một họa tiết so nha lên một mũi móc xích và tiếp tục hai mũi kép đơn nữa ta được họa tiết sò đầu tiên cho hàng móc thứ ba móc lên 3 mũi móc xích để tạo khoảng cách ở tám cái chân móc của mũi kép đơn ở đây nè ta sẽ có các cái khoảng cách như thế này các cái khoảng trống như thế này nè ta có 7 khoảng trống thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái khoảng trống đầu tiên của hai mũi kép đơn đầu tiên này cái khoảng trống đầu tiên này móc một mũi móc đơn từ đây lên 3 mũi móc xích 1 2 và 3 tiếp tục đâm kim vào khoảng trống của hai thân chân móc kép đơn ở phía bên cạnh nè cái khoảng trống này cũng móc một mũi móc đơn sau đó lên 3 mũi móc xích khoảng trống kế tiếp cũng tương tự móc vào đó một mũi móc đơn tương tự lên 3 mũi xích khoảng trống kế bên một mũi móc đơn làm tương tự cho các khoảng trống còn lại lên 3 xích vào mỗi khoảng trống móc vào một mũi móc đơn tiếp tục lên 3 xích khoảng trống kế tiếp một mũi móc đơn lên 3 xích khoảng trống thứ bảy của móc một mũi móc đơn hàng móc này ta sẽ có 7 mũi móc đơn cho 7 khoảng trống nha móc lên 3 mũi móc xích để tạo khoảng cách và móc vào chính giữa của họa tiết sò cuối cùng này một họa tiết sò gồm hai mũi kép đơn tiếp tục lên một mũi móc xích và hai mũi kép đơn vào cái khoảng trống ta vừa móc ta hoàn tất được hàng móc thứ ba cho họa tiết của mình các bạn quay ngược đầu móc lại và tương tự như các cái họa tiết sò đầu tiên mà ta tạo móc vào chân móc thứ hai một mũi dời và cái khoảng trống của họa tiết sò cũng móc một mũi dời móc lên hai mũi móc xích sau đó móc tiếp vào đó một mũi kép đơn móc lên một mũi móc xích vào đó hai mũi kép đơn nữa Khi được họa tiết sò đầu tiên cho hàng móc thứ tư này, móc lên 3 mũi móc xích để tạo khoảng cách giữa cái họa tiết sò với họa tiết giọt nước ở bên trong. 1, 2 và 3. Hàng móc này các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến chính giữa của hai mũi móc đơn nè. Thì ta sẽ có 3 mũi móc xích ở đây. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống này một mũi móc đơn. Khoảng trống của 3 mũi móc xích ha. Tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. đâm kim vào khoảng trống kế bên khoảng trống giữa hai mũi móc đơn kế bên và móc một mũi móc đơn nè tiếp tục lên 3 xích khoảng trống kế tiếp móc một mũi móc đơn làm tương tự cho các khoảng trống còn lại lên 3 xích và mỗi khoảng trống ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi khoảng trống khoảng trống này móc một mũi móc đơn lên 3 xích và khoảng trống cuối cùng cũng móc một mũi móc đơn hàng móc này ta sẽ có 6 mũi móc đơn cho 6 cái khoảng trống của hàng phía trên nè tiếp tục lên 3 mũi móc xích để tạo khoảng cách với họa tiết sò ở phía ngoài và di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò cuối cùng móc tiếp vào đó một họa tiết sò gồm hai mũi kép đơn lên một mũi móc xích và tiếp tục hai mũi kép đơn nữa như vậy là ta vừa hoàn tất được hàng móc thứ tư và cái họa tiết giọt nước của mình nó sẽ có giảm mũi nha các bạn sẽ quay ngược đầu móc lại từ hàng móc thứ năm cho đến các cái hàng móc cuối cùng nè các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như cái hàng móc thứ ba thứ tư mà ta vừa móc á mỗi khoảng trống sẽ móc cho mình một mũi móc đơn và các cái mũi móc đơn ta sẽ cách nhau là ba mũi xích giữa cái họa tiết sò ở phía ngoài và cái họa tiết giọt nước ta sẽ cách nhau là 3 mũi xích ở đây nè và từ đây sẽ làm tương tự cho mình các cái hàng móc còn lại nha móc tương tự cho đến khi ta thêm chính giữa của họa tiết giọt nước ở bên trong nè ta sẽ không còn mũi móc đơn để thêm nữa thì các bạn sẽ ngưng nha hàng này ta có 7 mũi nè thì hàng móc thứ tư ta sẽ có 6 mũi móc đơn cho 6 khoảng trống đây 1 2 3 4 5 và 6 thì tương tự cho hàng móc thứ năm ta sẽ móc vào năm khoảng trống này năm mũi móc đơn nè sau đó hàng móc tiếp theo sẽ có 4 mũi và hàng móc tiếp theo nữa sẽ có 3 mũi nha các bạn sẽ làm tương tự cho mình nhiều hàng móc nữa móc cho đến khi cái hàng móc cuối cùng ta chỉ còn một mũi móc đơn cho một khoảng trống thì các bạn ngưng nha cũng làm tương tự như các cái hàng móc mà ta vừa móc nè và lưu ý họa tiết sò đầu tiên không móc lên một mũi móc xích mà quay ngược đầu móc lại luôn nha dùng mũi dời đâm kim lần lượt vào chân móc kế bên móc một mũi dời và cái khoảng trống của họa tiết sò đầu tiên móc một mũi dời nè móc lên hai mũi móc xích để tạo ra thân chân móc đầu tiên và tạo một họa tiết sò cho mình vào đây làm tương tự cho các cái chân móc còn lại và nhiều hàng móc nữa nha sau khi đã lên thêm được nhiều hàng móc tương tự lúc này cái giọt nước của mình nó đã có cái chân móc mũi đơn cuối cùng ở đây rồi nè và nó sẽ có cái độ bầu như thế này nha thì để kết thúc được cái điểm móc bầu này các bạn sẽ tiến hành móc cho mình hai họa tiết sò ở hai họa tiết cuối cùng này ta tiến hành quay ngược đầu móc lại tương tự như các hàng phía trên cũng bỏ qua cái chân đầu tiên móc vào chân kế bên một mũi dời sau đó móc vào khoảng trống của họa tiết sò này một mũi dời lên hai mũi móc xích tạo thân chân móc đầu tiên sau đó móc tiếp vào đó một mũi kép đơn lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào đó hai mũi kép đơn nữa được họa tiết sò đầu tiên thì di chuyển kim đến họa tiết sò cuối cùng móc tiếp vào đó cho mình một họa tiết sò hai mũi kép đơn lên một xích tiếp tục hai mũi kép đơn nữa như vậy là cái phần giọt nước ở bên trong của mình nó sẽ kết thúc như thế này nha đây và để cho cái điểm kết thúc của cái họa tiết này của mình nó sẽ nằm ở một họa tiết sò thôi thì từ đây các bạn tiếp tục tạo cho mình một họa tiết sò cuối cùng cũng quay ngược đầu móc lại sau đó dùng mũi giờ di chuyển kim vào cái khoảng trống của họa tiết sò đầu tiên này nè móc vào một mũi dời nha móc lên hai mũi móc xích để tạo cái thân chân móc đầu tiên nè móc tiếp vào cái khoảng trống ta vừa móc một mũi kép đơn nữa khi được hai thân chân móc như thế này thì di chuyển kim đến khoảng trống của họa tiết sò cuối cùng móc vào đó hai mũi kép đơn như vậy là điểm kết thúc của mình nó sẽ có 3 mũi móc và tạo ra được một họa tiết sò như thế này móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó kéo vào cắt len thì ta vừa hoàn tất được cái họa tiết giọt nước như thế này ha nó sẽ xen kẽ là các cái họa tiết sò ở phía bên ngoài nè đây tạo họa tiết giọt nước như thế này thì các bạn sẽ tiến hành cắt len và giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái đầu còn lại thì đầu còn lại mình sẽ không tạo khoảng trống cài nút nha đối với đầu móc còn lại của khăn nè tương tự như cái đầu móc đầu tiên mà ta móc ta gây nên 12 mũi móc xích đầu tiên hả 11 mũi móc xích tính luôn mũi móc xích thứ nhất của 4 mũi tiếp theo mà ta tạo á thì ta có 12 mũi móc các bạn sẽ tương tự tạo cho mình 12 mũi móc đơn như thế này thì chân móc đầu tiên mà các bạn đâm kim sẽ là chân móc nằm chính giữa của cái họa tiết so cuối cùng này với bốn mũi móc xích mà ta gây nên đầu tiên thì cái khoảng trống này sẽ có một mũi móc khoảng trách nè các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái khoảng trống này sau đó đưa sợi len qua cái khoảng trống móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc cho mình vào cái khoảng trống ta vừa móc một mũi móc đơn nữa di chuyển kim đến chân móc mà ta móc họa tiết sò móc vào đây một mũi móc đơn lưu ý khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều ta được hai mũi móc đơn rồi nè thì ở cái mũi móc đơn thứ ba các bạn có thể móc cho mình vào khoảng trống cũng được hoặc là chân móc cũng được nha ở đây mình sẽ móc luôn vào cái khoảng trống của họa tiết sò và mũi kép đơn kế bên nè ta sẽ móc vào cái khoảng trống này một mũi móc đơn sau đó chân móc của mũi kép đơn lẻ ở đây cũng móc một mũi móc đơn tiếp tục khoảng trống kế tiếp khoảng trống của mũi kép đơn và họa tiết sò một mũi móc đơn và di chuyển kim đến chân móc của họa tiết sò móc một mũi móc đơn đây tiếp tục khoảng trống một mũi móc đơn ở những cái chân móc cuối cùng các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa này vào trong mũi móc nè ta được 7 mũi móc đơn rồi nha mũi móc đơn thứ 8 sẽ nằm vào cái chân móc của mũi kép đơn lẻ đây khi móc dấu sẽ len thừa vào trong mũi móc móc vào một mũi móc đơn tiếp tục móc tiếp mũi thứ 9 vào trong khoảng trống mũi thứ 10 vào chân móc của họa tiết sò mũi 11 vào khoảng trống và mũi móc thứ 12 vào chân móc của mũi kép đơn cuối cùng ha mà ta tạo đầu tiên nè móc vào đây một mũi móc đơn như vậy là ta vừa tạo ra được 12 mũi móc đơn cho 12 chân móc của hàng móc đầu tiên. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ hai này các bạn sẽ tiến hành giảm mũi cho đến khi ta có 10 mũi móc nè. Ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân móc thứ hai một mũi móc đơn. Giảm mũi ở đầu và cuối nha. Thì bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. móc vào đây một mũi móc đơn sau đó tám chân móc nằm chính giữa mỗi chân móc cũng móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ta được móc đơn thứ tư nè móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu tiếp tục móc đơn thứ bảy móc đơn thứ 8 móc đơn thứ 9 hai chân móc cuối cùng này cũng chụm lại thành một chân tương tự ha giảm mũi ở đầu và cuối thì đâm kim vào chân kế cuối sau đó kéo lên tiếp tục đâm kim vào chân cuối cùng và kéo lên khi trên kim được 3 mũi móc thì kéo lên qua hết chân móc trên kim móc lên một mũi móc xích như vậy là ở hàng móc này mình có 10 mũi móc ta quay ngược đầu móc lại sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình một hàng móc thứ ba có số mũi móc là 10 mũi bằng với số mũi móc của hàng móc phía dưới nè thì ba hàng móc này ta sẽ dùng để cài nút tương đương với ba hàng móc mà ta dùng để tạo cái khoảng trống cài nút ở đây ha thì ta có ba hàng móc nè sau đó từ đó các bạn sẽ móc cho mình thêm một họa tiết giọt nước ở phía dưới tương tự như họa tiết giọt nước mà ta vừa móc ở đây sau khi đã hoàn tất được cái đầu khăn còn lại tạo một họa tiết giọt nước nè thì ta sẽ có một bên không cài nút và một bên có khoảng trống để cài nút thì đối với cái bên không tạo khoảng trống nè các bạn sẽ may cho mình một hạt nút ở đây ha thì độ rộng của hạt nút nó sẽ là khoảng cách 4 mũi móc xích nè hai đầu khăn của mình khi cài lại nó sẽ như thế này nha nó sẽ ôm sát vào phần cổ của bé hoặc là để tạo điểm nhấn cho hai đầu của khăn thì các bạn có thể móc cho mình một mẫu hoa để mình làm nút cũng được nha như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu khăn tràn cổ cho bé như thế này chúc các bạn thành công